Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến số kèo cũng như là kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nhá. Thì trước khi đến với video ngày hôm nay, anh em mới để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh nhé anh em. Đó để cho Tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều cái video mới ở các trận đấu ờ, uh, là hấp dẫn phía trước cho anh em uh, tham khảo các mã kèo tiếp theo nhé. Uh, thì trong cái video ngày hôm nay, Tiến sẽ nhận định cho anh em một cái trận đấu sớm một cái trận đấu sớm tại uh, giải đấu uh, Serie A nha anh em. Đó giải đấu vô địch quốc gia Ý giữa cái thằng Udinese với Monza. Đây thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc à, 17 giờ 30 tức là 5 giờ 30 chiều ngày hôm nay nhé anh em. Đó, thì trước khi nói về trận đấu này, anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá Đây, hiện tại thì à, nhà cái đã đưa ra các mã kèo lần lượt các mức chấp dành cho Udinese trước Monza là 0.25, 0.5 cùng với 0.75 và thậm chí có mã kèo đồng nữa nha anh em và mức tài xỉu trận đấu này là hai hòa 2.5 2.25 cùng với 2.75 cả trận à, ở hiệp 1 thì uh, Udinese cũng có được cái mã kèo chấp Monza với mức chấp là 0.25 và ăn rất là cao với bỏ 1 ăn 2.29 thì những cái mã kèo ví dụ như ăn 2 ăn chấm 29 có nghĩa là anh em à, đầu tư một củ anh em sẽ thu về được hai củ 290k đó là tính luôn vốn của anh em nhé à, và cùng với đó còn có mã kèo đồng nữa này đấy ở hiệp 1 thì các mã tài xỉu lần lượt là một hòa cùng với 0.75 thì hiện tại tiến lên cho anh em trận đấu này khá là sớm để cho được cái đời xuất từ youtube ấy cho anh em có thể tìm kiếm cái video này cho nên chưa có được những cái mã kèo à, như là mã kèo thẻ hay kèo gốc này nọ nên anh em à, chỉ xem đỡ các cái mã kèo này và tiến sẽ đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất cho anh em à, có thể đầu tư nếu như mà hợp mã trùng ý với tiến thì anh em có thể đầu tư theo tiến nhé thì anh em thấy này đây là một cái giao diện trên cái trang mà tiến đang hướng anh em vào nhóm của tiến cũng như là đang hướng nhiều anh em chưa biết về trang để có thể chơi trên một cái trang như tiến ok cho anh em thì những anh em nào đã có một cái trang chơi uy tín hoặc là anh em muốn thay đổi mới muốn đổi mới đi một cái trang đó như là cái trang nó chia đen quá anh em muốn đổi trang đó muốn chơi một cái trang mới để thử vận may coi như thế nào thì anh em có thể tìm đến cái trang này của tiến ok cho anh em anh em có thể tìm đến trang này tiến sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho anh em cách chơi trên trang này kiểu như là đăng ký uh, uh, đăng ký tài khoản chơi trên trang đấy thì nhớ anh em nào mà từng chơi trên trang chắc cũng hiểu rõ về cái quy luật chơi trang như thế nào đúng không nó rất là dễ thôi thì anh em chỉ cần uh, uh, có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online thì có thể đăng ký trực tuyến một cái trang để chơi đó chỉ cần nạp rút trực tiếp uh, trên cái số tài khoản của anh em luôn nạp trên điện thoại của anh em nó rất là đơn giản rất dễ chơi nhưng uh, có nhiều anh em không biết cách chơi trên trang chưa biết gì về trang vẫn đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò đó và đặc biệt nữa là những anh em nào mà đang thua tha xa bờ muốn gỡ gạt muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài phía trước đó muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất vào cái bộ môn banh bóng này thì cứ liên hệ với tiến Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em tạo tài khoản và có một cái trang chơi uy tín nhất đó thì để ờ, vào cái nhóm của Tiến cũng như là được một cái trang chơi giống như Tiến ở hiện tại thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó gọi tắt là chuyển khoản online chơi trực tiếp chuyển trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy đấy và thứ hai thứ hai anh em muốn gỡ gạt muốn vào nhóm của tiến kiểu như muốn chơi bánh bóng thì bắt buộc anh em phải có vốn đúng không thì số vốn anh em ít nhất cũng tầm 1 ờ, đến hai củ trở lên đó nếu như anh em đạt đủ những cái điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm à, cũng như là hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi ok cho anh em thì tiến cũng nhắc lại trước khi mà tiến đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn trong cái video này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này và những cái mã kèo mà tiến chuẩn bị đưa ra cũng chỉ là những cái mã kèo nằm ở cái mức là tham khảo tham khảo thôi nhé anh em sẽ không có gì là chắc chắn ở cái trận đấu này hết cho nên anh em cân nhắc trước khi vào nhé vì hiện tại à, Tiến đã nói rồi trên video Tiếng tuy là là là tham khảo mà thôi nhưng những mã kèo mà Tiến đưa ra vẫn là nhận định rất là kỹ càng luôn chứ không phải là đưa bừa đưa bậy cho anh em đó thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái ờ, đội hình cũng như là cái phong độ và lịch sử đối đầu và về cái bảng xếp hạng của hai đội bóng này nhé thì nhìn vào cái đội hình ga xăng dự kiến đây chính là cái đội hình ga xăng dự kiến của hai đội này các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em có thể là là tham khảo ấy thì trước tiên là chủ nhà Udinese ra sân với sơ đồ là 352 với cái bộ đôi tiền đạo đó chính là Beto cùng với cái thằng uh, Suset uh, còn về đội khách Monza sẽ ra sân với sơ đồ là 3421 đó cái thằng tiền đạo cấm cao nhất đó chính là Ritkier tiền đạo mang áo số 9 này và cái bộ đôi hậu công trong này đó chính là Danny Mota cùng với Company thì đây là chỉ là cái đội hình ra sân dự kiến các chuyên gia đưa ra để anh em tham khảo mà thôi nha anh em ờ, nên tiếng sẽ không nói nhiều về cái phần này đấy và anh em hãy nhìn vào cái phần ờ, chấn thương đó về về cái phần mà đội hình dự bị chấn thương của đội anh em có thấy là cái thằng ờ, chủ nhà Udinese đang thiếu vắng đến 5 cầu thủ đang phải vấn à, đang phải chấn thương trên cái băng ghế dự bị còn về đội khách Bologna thì chỉ thiếu vắng hai cầu thủ mà thôi về cái tình hình lực lượng hiện tại thì Udinese đang bị tổn thất khá là nhiều so với đội khách Bologna đó còn về cái bảng xếp hạng thì hai đội này khá là ngang nhau không có chênh lệch cho lắm nha anh em khi mà Udinese nó đã có được 38 điểm sau 28 vòng đấu với 9 thắng 11 hòa và 8 thất bại còn Monza nó cũng đã có 34 điểm với 20, sau 28 vòng đấu với 9 thắng 7 hòa và 12 thất bại thì anh em nhìn vào có thể thấy là hai cái thằng này đang khá là an toàn ở cái nhóm giữa bảng xếp hạng đúng không và chắc chắn này anh em nhìn này cái thằng mà nhóm đèn đỏ gần nhất ở vị trí thứ 18 đó chính là Verona đã bị Monza bỏ xa đến 15 điểm trên bảng xếp hạng cũng như bị cái thằng Udinese bỏ xa đến 19 điểm đó thì cái khoảng cách của hai thằng này đang ở giữa bảng xếp hạng và chắc chắn sẽ trụ hạng được ở mùa giải năm nay 80% là sẽ ở lại cái mùa giải Serie A năm nay đó còn à, về cái sức mà cạnh tranh cái vị trí top 5 cũng như top 6 gần như là rất là khó khó có thể để cho Udinese cùng với Monza cạnh tranh nên chắc chắn là ở cái à, vị trí hiện tại thì hai đội cũng như là đã đã yên yên thân ở những cái vị trí này rồi đó và sẽ thi đấu hết mình kiểu như là sẽ không có vướng bằng cái điều gì nữa sẽ thi đấu hết sức mình để cống hiến cho khán giả cũng như cổ động viên của mình mà thôi cho nên ở trận đấu này rất là khó đoán nha anh em cho nên anh em hãy cân nhắc trước khi vào những mắt kèo này riêng tiếng thì tiếng nhận định cho anh em vậy thôi nhưng mà chắc chắn là tiếng phải đợi bóng lăn tầm 15 20 phút gì đó tiếng xem tụi nó đá như thế nào đó sơ đồ như thế nào thằng nào đá hết mình hay là là thằng nào chơi công thằng nào chơi thủ phải coi diễn biến rồi lúc đó tiếng mới vào tiếng mới đưa mã trực tiếp lên nhóm cho anh em vào đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai cái thằng này nhá đây thì trước tiên trước tiên là cái thằng vũ dê nó có được 3 chiến thắng 4 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì Udin DJ cũng có phong độ ờ, khá là tốt nha anh em sau khi nó trải qua bốn cái trận uh, bất bại liên tiếp với hai trận hòa và hai trận thắng với tỷ số 1-0 trước Empoli cũng như là 3-1 trước Inter trước cái thằng AC Milan đó thì mới đây nhất mới đây nhất uh, cách đây vài ngày thôi thì nó đã nhận cái thất bại đậm 0-3 trước Bologna ngay trên sân khách còn về à, đội chủ đội khách đội khách Monza thì nó cũng có phong độ khá là ổn ở thời gian gần đây khi mà đã có được 3 chiến thắng 4 hòa và chỉ nhận 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì à, ở sau khi trải qua chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp với một chiến thắng là 2-1 trước Empoli và hai trận hòa cùng tỷ số một đều trước Verona và Cremonese thì nó đã phải nhận một cái thất bại với tỷ số 0-2 trước Lazio ngay trên sân nhà của mình thì xét về phong độ hai thằng này cũng khá là ngang nhau đó không có chênh lệch cho nhắm <laughs> không có chênh lệch nhiều cho lắm nha anh em về cái đẳng cấp cũng như cái đội hình của hai đội và về cái phong độ luôn thì mọi thứ đều ngang nhau đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội nhé đây thì nhìn vào phong độ của hai đội thì chắc chắn là cái thằng chủ nhà cái thằng chủ nhà Udinese nó đang nhỉnh hơn khá là nhiều khi mà nó có liên tiếp 3 trận hòa và một trận thắng này ở bốn vòng đấu trên sân nhà gần nhất đó chiến thắng đậm 3-1 trước uh, Milan và ba trận hòa hai trận hai điều trước uh, ờ, Spezia với Sassuolo này đó rồi một điều trước Verona thì cái phong độ cũng khá là tốt đối với Udinese nhé anh em còn về đội khách Monza thì nó cũng đã có được là hai chiến thắng hai chiến thắng, một trận hòa và một thất bại trước Salet Nitana với số 03. Nhưng nhìn vào cái thất bại này, anh em có thể thấy là nó đã phải chia thiếu người ở 10 đấu 11 ở trận đấu này thôi và phải nhận thất bại với trận thua 3 bàn. Thì cái phong độ cũng cực kỳ tốt của hai đội chắc chắn sẽ ờ, thi đấu ờ, một trận đấu rất là khó đoán với cái kết quả của hai thằng này. Cho nên Tiến mới nhắc lại một lần nữa, Tiến sẽ đợi nó ga xăng, xem chân của hai bên đá như nào lúc đó Tiến mới vào kèo còn hiện tại tiến vẫn đẩy kèo cho anh em nhưng chỉ nằm ở mức uh, tham khảo mà thôi anh em nhớ nha thì quay anh em hãy xem thêm về cái uh, lịch sử đối đầu của hàng này thì trong lịch sử đối đầu hàng này chỉ mới gặp nhau hai lần mà thôi đó chỉ mới đối đầu với nhau hai lần rồi thôi ở mùa giải năm nay <coughs> tiến đang bị bệnh nên nên nói chuyện hơi lấp dấp với lại hơi ho anh em uh, thông cảm cho tiến nha đó tiến đang bệnh nhưng mà tiến vẫn cố gắng vẫn cố gắng để lên video nói để cho anh em ờ, tham khảo các mã kèo mà tiến đưa ra đó để cho anh em ờ, gần đến gần với tiếng hơn cũng như là hiểu rõ về về ờ, những gì mà tiếng muốn truyền tải đến anh em thôi cho nên anh em hãy thông cảm cho tiếng dù cho tiếng có nói chuyện có hơi lấp chấp ha đấy vì sức khỏe không được tốt ấy ok thì quay lại với cái lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy là Udinese nó có một cái trận thắng 2-1 chúng Monza ngay trên sân nhà của Monza tại cái trận lượt đi Syria mùa này đó và tại cúp Coppa Italia thì cái thằng Monza cũng đã hạ được Udinese ngay trên sân nhà của Udinese, đó trả cái món nợ mà ở lượt đi Serie A vừa rồi với trận thắng tỷ số 3-2 và loại Udinese khỏi cái giải Coppa Italia vào hồi à, tháng 10. Đó thì mỗi đội đều có một chiến thắng vào cuộc đối đầu này chắc chắn là hai đội đều quyết tâm có được một cái kết quả có lợi nhất vì cái trận đấu này tiến đã nói là rất là khó đoán với cái phong độ của hàng này khá là ngang nhau nhưng anh em nhìn này hai thằng đều có kết quả là từ 3 bàn thắng trở lên cũng như là hai đội đều ghi bàn trong hai cuộc đối đầu gần nhất cho nên nhìn vào những thông số này thôi cũng như tỷ lệ kèo mà những cái đưa ra thì tiến lại ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo là tài 2.25 cả trận cùng với cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn đó thì tiến chỉ đưa ra những cái nhận định riêng của tiến để cho anh em có thể mà mà tham khảo thôi anh em thấy hợp thì anh em vào luôn đó anh em vào cho tiếng là tài 2.25 ft cùng với mã là cả hai đội cùng ghi bàn đấy để vào được cái mã mà cả hai đội cùng ghi bàn ấy anh em nhìn này chỉ có trên trang thôi chắc chắn là bên ngoài thầu cò nó không có đâu anh em là cả hai đội cùng ghi bàn ở trận đấu này với mức là bỏ một ăn 0.74 đó anh em bỏ một củ ra ăn được 7.4 chỉ ví dụ vậy thôi tiếng ví dụ cho anh em hiểu nha đó rất là nhiều mã kèo hay cho anh em chơi thì cái tỷ lệ cả hai đội ghi bàn trận đấu này cũng rất là cao nên nhà cái chỉ đưa ra cái mức niêm yết ăn ở mức 0.74 cuộc đối đầu này thôi đó anh em có thể đầu tư vào cho tiếng cái mã này nhé cùng với đó là cái mã kèo tài 2.25 cả chặn đấy thì đây là hai cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em trong cái cuộc đối đầu này nếu như anh em hợp ý trùng mã thì anh em có thể vào còn không thì anh em xem như tham khảo mà thôi và có thể đánh ngược lại với cái mã của tiến luôn đó thì tiến lên video rất là sớm lúc nào tiến cũng nhiệt tình cũng như là là phân tích kỹ càng cho anh em có thể đầu tư một cách mà nó hiệu quả nhất tiến không bao giờ muốn anh em thua đâu anh em đó anh anh em mà thua tiến cũng trả được cái gì hết nếu như anh em thắng thì nhiều người biết đến tiếng hơn nữa đúng không đó mình có nhiều cái thiện cảm với nhau hơn đặc biệt là là là à, cái cách nói chuyện cũng như cái cách mà tiếng hỗ trợ anh em khi mà anh em tìm đến tiếng mà thôi đó tất cả anh em mà tìm đến tiếng tiếng cái điều hỗ trợ rất là nhiệt tình đó hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình luôn không bao giờ mà bỏ anh em nào hết đấy nói chung anh em mà đang thua tha sau bờ hoặc thật sự mà đam mê về bánh bóng nhưng vẫn chơi bên ngoài qua thầu qua cò chưa biết được một cái trang chơi uy tín đấy muốn cùng vào nhóm của tiến đó muốn cùng đồng hành muốn gỡ gạt muốn đi với tiến ở trận đường dài đó muốn có một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang để anh em chơi sẽ hướng dẫn rất là nhiệt tình nên anh em yên tâm nhé còn cái việc mà tiến nói lại một lần nữa để vào nhóm của tiến bắt buộc anh em phải có một cái số vốn ít nhất là một hai củ trở lên đó một hai củ trở lên thì hãy liên hệ cho tiến còn vài trăm tốt nhất đừng có liên hệ làm gì nói thẳng ra là đừng có liên hệ để mất thời gian nhau tiến sẽ không bao giờ hỗ trợ và giúp đỡ như anh anh, anh em đó đâu vì với vài trăm thì mình để cái số vốn nó số tiền đó mình mình để mình ăn uống cà phê hay là đưa bồ bịch vợ con nó đi chơi đi chứ mình đưa vào banh bóng làm gì chả có lợi ích gì hết đó nếu thật sự mà anh em dư giả đó có dư muốn chia vui một hai triệu hay là đang đua tha sao bờ dữ lắm đó thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp đỡ anh em còn nếu như mà anh em đã mình đã đang đang đang có cuộc sống không có được ổn rồi đó không có một cái số vốn cụ thể nữa cũng như là là gia đình mình cũng đang có nhiều cái trục chặt đó phải lo cho gia đình con cái này nọ thì tốt nhất đừng có đụng vào cái banh bóng làm gì đó tiếng chia sẻ thật lòng thôi nhé ok thì à, anh em thật sự cần thì cứ tìm đến tiếng và chắc chắn với anh em những cái mã kèo mà uh, nó ổn hơn nó chắc chắn tỷ lệ thắng nhiều hơn tiếng sẽ đưa riêng lên trên nhóm cho anh em chơi còn hiện tại đây chỉ là những cái mã kèo nằm ở cái mức là tham khảo thôi anh em nhớ nhé học ý thì vào ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em thật sự quan tâm đến tiến cần vào nhóm cần gỡ gạt cần một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ với tiến qua số zalo 0963 731 346 tiến đợi ở phía dưới góc video trong màn hình này đó ngoài ra anh em còn có thể liên hệ với tiến qua cái phần mô tả trong cái video này anh em chỉ việc ấn vào cái phần mô tả thôi đó mỗi video tiến đều đưa ở dưới phần mô tả là những cái thông tin cá nhân của mình gồm có Telegram, Facebook cá nhân, Fanpage. Anh em cứ bấm một trong những nền tảng này là sẽ thấy được những cái đường link cá nhân của Tiến. Đó anh em chỉ cần liên hệ thôi, Tiến sẽ trực tiếp nói chuyện với anh em để tránh cái việc mà bị để bị thua tha lừa đảo anh em. Ok chưa? thì uh, Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé. Anh em mà yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn like ở video này và để lại một bình luận dự đoán tỷ số. Tiến sẽ lựa chọn anh em nào mà bình luận chuẩn nhất và sớm nhất dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé. Ok và anh em cũng đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng soi kèo này luôn nhé anh em chúc anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe nhé